lang thang tôi bước trở về trời đủ cơn mưa người đành lòng quên đi tình yêu thua ban đầu người đành vội quên đi bao tháng ngày mình chung bước người nói mãi yêu tôi người nói mãi thương tôi để tôi trao yêu thương hết cho em bao tháng ngày mộng mơ yêu thương vội tan vỡ để mình tôi tình cờ tôi gặp em trên con đường phố cũ nhìn em vui bên ai tôi nuốt lệ ngàn ngào bờ mí chợt rơi lệ tôi ngoảnh mặt làm ngơ người đành lòng quên đi tình yêu thua ban đầu người đành vội quên đi bao tháng ngày mình chung bước người nói mãi yêu tôi người nói mãi thương tôi để tôi trao yêu thương hết gặp em trên con đường phố cũ nhìn em vui bên ai tôi nuốt lệ ngàn ngào bờ mí chợt rơi lệ tôi ngoảnh mặt làm ngơ đôi chân lang thang tôi bước trở về trời đổ cơn mưa làm lành da bờ môi lòng tôi như cao xe làm tan nát tim tôi lòng tôi như cao xe